Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau Khi yêu em con tim đầm sâu Người vội vàng quên anh mất rồi Sao bên anh em luôn cô sâu Làm lạnh lùng để rồi mất nhau hai đôi ta quen được bao lâu tình yêu phai màu kết thúc cuộc tình này chỉ còn lại một mình anh thôi có lẽ chẳng còn gì yêu nhau chỉ để làm thêm đau tuần quá khó đã quên được em sao cứ chia ly chấm hết làm gì nếu kéo được gì ta nên lờ nhau thêm những phút có lẽ sẽ giúp được cho hai ta không chờ đợi dứt khoát một lời không ai phải vượt nói thì nói anh đã nói hết lời cảm xúc cho nhau chắc cũng đã hết thời vị ngọt môi em sao nói chung là đắng vậy không quan tâm có phải chăng là đúng em trap anh anh trap you xin lỗi em vì hai ta khác gu giả dối chiều ngoa là bản chất của em nghe mùi vật chất bởi bên từ khắc bù đã quá khó để mỉm cười thơ anh mắt đến đôi môi anh sai rồi mỗi khác tình trạng với nhau làm giàu cách mấy còn trôi tuột theo cơn mưa cũng trôi chẳng qua chưa muốn thôi hey, em nói cho thôi em lên như là game là game là game này nghe vẫn luôn là em là em là em là em đây, em là anh như là game này game này game này game này là game này nghe vẫn luôn là em là em là em là em đây. đã go đã go đã go ngày xa nhau em đã nói với anh là em đau trong lòng nhưng mà lòng bàn tay tuy tuổi tí nhớ lại tuổi thân em thích trái tuổi đông và cả đồng bàn cây Ây, vậy sao anh đi mít nhưng em là phụ phàm Trong chỉ phải nữ sao em là phụ nam Em phải là chính nên em cần nam phụ anh Làm gì phải là chính này hóa thành phàm không thể quên được em sao cứ thấy nôn nao Nhớ đến cung cầu quên đi được mình sao Vẫn nhớ vẫn nhớ hoài khi con tim anh mệt nhoài Tháng tháng đi sai, mong em Yeah, I'm crazy. Luego de mí la trae, la vida cuando. Let's go, yeah, Mr.